hỡi men đêm đêm con nhỏ say mềm rằng đời điêu qua sao đông nhiều quá trong ta ngài còn hững phang bao nhiêu màu mắt long lanh mai lan hồng cúc quay quanh ở đâu tình yêu cũng đời bạc vôi cho ta lờ khóc lờ cười dù mềm mỏi cay chơi vơi nửa tính nửa say thò vàng son ấy đi đâu người đón kẻ đưa anh em bằng hữu văn thưa nói năng nhiều cũng không mái ngõ rào rủ nơi xa lắc đi theo giấc mới hay kim tiền mang manh lực nhiều đổi thay trời xa bút con tim nghèo nằm dân tìm hỏi không ai nói được nhớ đời là lá vi tay không thì thiệt tha gì tình là lá ngô như me nhiều mắt thêm chua còn tìm đâu nữa lòng lanh màu mắt mây mưa mai lan hồng cúc xa xưa đã phải nhỏ theo giấc tắm lên men cay thui thổi một mình tình đời quăng lơ cho thằng tàng phới bơ vơ giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa anh em bằng hữu bên ta lặng lầy cuộc sống không vườn hiên đó không ai ngó Rào rủ nơi xa lạc đi theo giáp Mới hay kiếm tiền mang manh lực nhiều đổi thay Đời giá bước con tim Nghèo nằm dân tìm hỏi không ai nói đào chỉ hơi khang tiếng đông thầm viên mới hay không tiền đâu có quyền được như tiên đời là lá vi tay không thì thiệt tha gì tình là lá ngu như me nhiều mắt thiên còn tìm đâu nữa lòng lanh màu mắt mây mưa mai lan hồng phúc xa xưa đã phải nhỏ theo giấc mơ nghẹn ngào tâm lên men cay thui thổi một mình tình đời quăng lơ cho thăng tàn phơi bơ vơ giờ thì sơ xác đi đâu người lắng kẻ xa anh em bằng hữu bên ta lặc lầy cuộc sống không nhà giờ thì sơ xác đi đâu người lánh kẻ xa anh em bằng hữu bên ta lặc lầy cuộc sống góc nhà